tang tang tĩnh mình mình túi ra đôi mắt phượng hoa cài chấm chấm dắt dắt vâng tràn tràn về mặt mặt càng tươi mùi son áo trắng đai xanh lưng lưng đeo xà bích bên mình có túi dao đôi mắt mắt phượng hoa cài chấm rắt mà vầng tràn xinh nhi về mặt thêm tươi chúa môi son nở đóa hoa cười まま sinh để miếu thân người sinh thì cảnh chúa thác bờ thêm sinh vui yêu tình rong chơi các ngà bước ngao du trên đỉnh non cao mường bí mường lập phố xa lầm phố sao trầm mầm miên lệch lệch lại vào kim bố khắp mọi nơi kêu câu vòng vòng bãi ai nỗi lầm chúa đoái đoái lòng thương dù ai duyên số giờ giang sông sơn trang tình tình hay măng mật chút kỳ măng măng giang thuyền ngược bè xuôi thuyền bà chúa thác giao chơi sông đài This is singing 该该我到。 ra bắc ngược con sông đài suối hạt chảy qua núi non trùng địa bao la linh sông muốn khúc quanh quanh đèo ôn lượn mà đèn minh đường thẳng tới giang khê thuyền bè xuôi ngược đi về gió mát mát cánh khuya hiện hình ngân hà môi son mà vẫn chậm chậm hoa dịu dàng khắp khắp bàn nương nước nước danh chùa thác giáng trần kiêu nước nước phỏ vua đi